những cái lồng chim thì nó thật với anh em này để mà nói về lồng chim ấy từ à, à, từ xa xưa rồi nói chung là em em là một người chơi lồng từ năm 2012 em là một tay chơi lồng từ năm 2012 là em đã rất sành sỏi về những cây lồng và đặc biệt là khi em chơi này em có một cái quan điểm đó là khi em chơi bất cứ một cái trường phái nào em cũng có sự tìm hiểu rất là rõ ràng rất là rõ ràng thì à, ông cha ta từ năm xưa ấy, thì khi mà em tìm hiểu từ trước tức là người ta hay chơi những cái lồng 15 nan size 33 đấy và khoảng cách nan nó là hai phân đấy thì ông cha ta hồi xưa là luôn luôn lúc nào cũng đề cao đối với những cái cây lồng mà gỗ gỗ gỗ chắc đấy thông thường là 90 90 phần trăm năm hồi xưa là à, là ông ông cha mình hay chơi những cái lồng 15 nan gỗ chắc đấy và thời gian sau người ta mới chuyển thêm có một số gỗ là gỗ mun đấy gỗ mun thì nó có mun sọc và mun hoa thế thì để mà nói những cái lồng đấy thì em thấy là đại đa số là 90% là người ta làm bằng gỗ chắc và 10% là bằng gỗ mun đấy tức là ông cha ta hồi xưa giờ là đã chơi ở cái lồng 15 nan là đại đa số là đồng gỗ và bắt đầu từ khoảng chừng 10 năm đổ về đây 10 năm đổ về đây thì bắt đầu nó phát triển về cái lồng tre đấy phát triển về lồng tre và đại đa số là hiện tại các thợ làm lòng người ta vẫn ưu tiên người ta vẫn ưu tiên về cái cái cái tre nhiều hơn tại vì để mà làm một cái lồng gỗ và một cái lồng tre á thì à, à hồi xưa hồi trước hồi xưa hồi trước tức là các bác đặt một cái lồng tre và một cái lồng gỗ thì cái lồng gỗ nó bao giờ nó cũng đắt tiền hơn đó là nguyên tắc từ 1 triệu cho tới 2 triệu và có thể cao hơn tùy mức độ khó đấy, của một cái lồng thông thường là cây cây lồng gỗ nó nó nó nó, nó cao tiền hơn một cái lồng tre thế nhưng mà cách đây khoảng chừng 2 năm đổ về đây thì lồng tre nó lại cao hơn lồng gỗ thế nhưng mà cá nhân em đánh giá thì em đánh giá thông thường một cái lồng gỗ à, với cái lồng tre thì nó có cái ưu và cái nhược điểm à, cái gỗ thì nó có ưu của gỗ và cái nhược của đồng gỗ nhưng mà cái ưu của lồng tre thì nó cũng có cái ưu và cái nhược cái lồng tre thì độ bền vững thì nó cao hơn để mà nói về độ cái cái cái cái, cái lồng tre thì cái độ là bền vững nó cao hơn đối với đồng gỗ nhưng mà cái bảo quản của lồng tre thì nó lại khó hơn một cái lồng gỗ nó khó hơn đặc biệt là thời tiết mưa gió đấy nhưng cái đồng gỗ nếu mà anh em nào biết bảo quản nó vẫn ok nó không có thua kém gì thua kém gì gì gì che cả thế nhưng mà đối với gỗ xưa đỏ thì gỗ nào cũng làm được lồng cả thế nhưng mà để mà nói về lồng chim thì cá gì cá mình phải nói tới chắc chắc đỏ đen hoặc là chắc đen thì mới là một cái nguyên liệu để mà làm nên một cái lồng tuyệt vời nhất và cá nhân em đánh giá là một cái chất liệu lên những cái lồng đẹp nhất đấy các bác nhá chứ còn à, bất kể một cái gỗ nào hay là cái gì mình cũng lên lồng được thế nhưng mà lên một cái lồng thì nó phải là có một cái cái nét đẹp nó phải có một cái form nó phải có một cái gì đấy mà con người mình đánh giá nó ok lồng nào thì lồng cũng của bền tại người hết anh ạ à. anh đã nói về cái vấn đề mà mà mà cái cái cái cái chất liệu của một cái lồng chứ anh không nói về cái độ bền của cái lồng à, thời nhá à, em phải nghe rõ vấn đề chứ còn em cũng nhiều cái em ông nói nhiều cái cũng ngất ngất em vào đây em hay nói vỡ đế vẩn anh đang nói về cái vấn đề mà mà mà mà chất liệu của một cái lồng ấy chứ anh không nói về cái độ bền của cái lồng có độ bền hay không thì do người dùng chứ chứ cái lồng nào em đưa ra em đập hay là em đưa ra em em cầm em va em chạm rồi em đụng này kia thì cái lồng nào còn em sắt còn méo được nó tới là tới gỗ tới tới tre nữa đúng không bình đẳng có cách nào vào lửa cho chim mới không không bác cứ nuôi từ từ à, cố gắng chăm sóc cho nó à, cho nó cứ đều tay cho nó là ok bác cứ chăm bình thường cho nó là đều tay nó ok chứ còn à, à các bác nuôi chim các bác các bác đừng có vội vàng thứ nhất là không đừng có vội vàng thứ hai bài bác các bác đừng có háo lửa háo lửa là con chim nó nhanh nó nhanh lên thì nó nhanh hư cá gì thế cho nên là cá gì nó phải từ từ à, có từ từ tay nó thì nó bắt nhịp thì nó nó sẽ ok hơn nhá lòng thi đấu xa bao nhiêu thì hợp lý to hay nhỏ có lợi hơn không ạ à? à bác nhật trương à, cái câu này hỏi rất là hay và hầu như là em à, rất ít ai mà hỏi những câu hỏi về cái sai lồng rất ít những người hỏi về cái cái cái sai để cho con chim nó thiếu đó hợp lý vậy thì cá nhân em ấy thì à, em toàn có dùng lồng size 36 và size 35 và một số con chim em chơi cả lồng size 15 tức là size 33 size hồi xưa đấy tức là em chỉ có ba size tức là 33 35 và 36 và hiện tại vẫn có lồng xe 37 nhưng mà những cái lồng xe 37 thì em dùng để em trưng bày và em không có nhốt chim ít khi em nhốt chim lắm cũng có nhốt nhưng mà rất là khất ít khi nhốt nó thật những xe ba lồng 37 này em rất ít khi nhốt Đấy, nhưng mà đại đa số là em dùng hoàn toàn bằng lồng size 33 và 36 mà hiện tại size 35 em cũng ít rất ít khi dùng đấy thế thì để mà về thời buổi bây giờ thì anh em chơi chim nó rất là cầu kỳ rất là cầu kỳ và chăm chim rất là tốt à, chăm chim rất tốt đấy nó thật với anh em thế và cái thời gian đi thi nó kéo dài rất là lâu nó từ phải là từ 3 tiếng đổ lên nếu như mà đấu trường còn nếu như à, giải giao lưu thì cũng phải là hai tiếng mấy gần 3 tiếng không ạ à, thì các bác chơi con chi thì các bác phải lưu trọng tên này này cái lồng to nó cũng sẽ cái ưu và có cái nhược điểm và cái lồng nhỏ nó cũng sẽ ưu và nhược điểm của cái lồng nhỏ thế nhưng mà để mà cái lợi nhiều hơn hại ấy, thì cái lồng size 36 và size 33 thì nó vẫn có cái ưu và cái nhược điểm nhiều hơn yêu mình để nhiều hơn đấy cái ưu điểm của cái lồng 36 thế này tức là nó nhỏ gọn form gọn và con chim nó thi đấu nó sẽ bất mất lực bất mất lực lại đấy còn lồng sao bảy thì nó to hơn một phân các bác cứ nghĩ là đơn giản nó chỉ một phân thôi nhưng các bác nghĩ cho em một phân đi các bác phải là hai bên văn lồng thì nó mới nhỏ lại được phải không ạ vậy thì hai bên mỗi bên một phân như vậy thì có phải là mỗi bước nhảy của con chim nó sẽ mất hai phân Vậy các bác cứ tính cho em là trong hai phân như vậy mà con chim nó nhảy từ lúc 9 giờ sáng cho tới 12 giờ trưa thì các bác cộng cho em trong hai phân đó thì con chim nó di chuyển là quãng đường bao nhiêu thời gian phải không ạ cho nên là các bác cho con chim muốn con chim bền vững và nó được lâu bền thì tốt nhất các bác nên chơi sai lồng 36 đối với con chim có con chim mà có bộ trung và nhạy cầu đấy thì nó sẽ tiết kiệm ngược lại còn những con chim mà bộ to mà đấu mức độ bình thường mà xa con chim các cái bộ hình nó lớn thì các bác có thể vẫn dùng xa 37 được đấy nhưng mà cá nhân em thì em dùng hoàn toàn lồng xa 36 nhưng có những con chim mà bộ nhỏ bộ nhỏ nhưng cơ địa nó tốt nó vẫn đấu thì lực bình thường thì bộ nhỏ các bác nhốt cái lồng 33 lồng size 35 ấy nó vẫn đẹp nó vẫn đẹp thế nhưng mà tại vì thế này này một số anh em là thấy cái lồng size 33 nó rất là nhỏ tại vì người ta dùng không quen dùng không quen cho nên là thấy cái lồng size 33 rất là nhỏ nhưng mà các bác cách các bác bố trí cầu ở trong lồng để nó nó vẫn hợp lý cá nhân em vẫn vẫn để bố trí những những cái cái lồng 15 nan xe 33 tức là một cầu thẳng hai cầu góc tức là em thông thường em bố trí cho con chim hai cầu góc bên ngoài thì nó sẽ bớt các cái cái phần không gian chặt của con chim cho nên là vẫn di chuyển bình thường được và nó không ảnh hưởng gì cả các bác nhé đấy chứ còn à, sai lồng thì tốt nhất là các bác sai thời giờ bây giờ thì thi chim rất là dài nó từ hai tiếng mấy tới 3 tiếng cho nên các bác sai dùng lồng sai 35 hoặc sai 36 là tốt nhất còn 35 và 33 thì các bác dùng nó rất là khó nếu các bác không hiểu về lồng bác nhá nó tùy vào cái cách đấu của con chim nữa chứ còn không phải là à, không phải là cái lồng nó quyết định được cái cái cuộc chơi của con chim đâu quan trọng là các bác phải là à, hội tụ được gom góp được và đúc kết được từ cái thân hình con chim từ cái nét con chim và và và suy ra cái lồng chứ còn à, tất nhiên thì cái lồng nào con chim nó đấu được cả nhưng mà con mình muốn con chim nó bền bỉ nó đấu được tốt hơn nó ok hơn thì các bác phải phải phải, phải à, nhanh nhẹn về vấn đề đó các bác nhé Ta Thành anh cho em hỏi chim lúc đấu chim kè sát lồng không hót chỉ buông xòe nhảy cầu chim chơi đấu 2 giờ cho ra cho xa ra lại hót có khách phục là không anh không cái này là đúng mà cái đó là nguyên tắc mà bác bác bác bác ta thành có chim nào không thế bác kẹp sát lồng thì nó buông xòe và nó cắn lộn nhau còn nếu bác cha để xa lồng nó thì nó không nó ít bu bu chụp nó ít thì nó phải hót chứ bình thường nhé nó ra mỏ nhé đó là nguyên tắc kể cả trên dàn đi thi đấu cũng thế mà kể cả dàn đấu những con chim mà nó hay thường bu chụp thì các người ta phải để xa lồng ra để cho nó đỡ bu chụp lại để nó ra nước đánh bác nhá cái này nó không có gì là phải khắc phục cả cái này là bất kể con chào màu nào cũng thế cả chim khàn giọng thì làm sao khỏi em những con chim khàn giọng nó rất là khó anh Đỗ Hoàng cơ khí nhá những con chim mà nó khàn giọng rất là khó nếu như con chim mà nó bị ho bắt đầu nó ho nó mà nói nó ho nó chuyển qua khàn giọng thì bác có thể dùng thuốc ho hoặc là một số thuốc khàn giọng được thì nó vẫn hỗ trợ được nếu như nó khỏi chứ còn nếu con chim mà tự nhiên nó hàn giọng mà đặc biệt là một số anh em phơi nắng phơi nhiều quá nó cũng chuyển sang hàn giọng thì cái này hầu như là rất là khó khỏi và điều trị nó rất là kỳ công và mất thời gian bác bác Đỗ Hoàng Kim Khí nhá cho nên là bác phải biết được con chim nó ho nó khàn giọng hay là tự nhiên nó khàn bác ạ cầu bố trí như thế nào là được anh những con chim mình bố trí cầu ấy, thì nó tùy vào cái, cái, cái nét đấu của con chim nó tùy vào nét đấu của con chim thế nhưng mà cái nét đấu thì cái quay quan trọng nhất phải là cái tư duy của người chơi cái đã tư duy của người chơi à, cá nhân em thì em hay bố trí là một cầu thẳng hai cầu góc và hoàn toàn chơi bằng chơi bằng lồng ba cầu chơi đồng ở cầu đó thì các các bố trí thì à, các bác chơi cầu góc thì nó cũng có cái ưu và cái nhược điểm của cái cầu góc và những cái chơi cầu thẳng thì nó cũng có cái ưu và nhược điểm của cầu thẳng và cái một điều mà bộ các bác muốn bố trí cho một cây lồng tốt cho con chim đấu tốt thì nó các bác phải nắm bắt được cái nét đánh của con chim đấy nếu như con chim mà thường xuyên lật cầu thường xuyên lật cầu hay là đấu cúp C á, thì các bác thì có thể là chơi cầu góc một cầu thẳng hai cầu góc còn nếu như con chim mà đấu chậm cầu quá đấu chậm cầu quá thì các bác nên chơi bốn cầu góc và để chơi sai lồng nhỏ lại các bác nên chơi sai lồng 35 để gần cầu lại để cho con chim nó nhanh cầu hơn đấy còn nếu con con chim nào mà nó đấu quá nhanh nó đấu quá nhanh thì các bác có thể bố trí thêm cầu thẳng để con chim tiết kiệm bớt lực lại bởi vì nếu đấu quá nhanh thì con chim nó sẽ mất nhiều lực phải để, các, cho nên các bác phải bố trí cầu thẳng để con chim nó đấu nó đấu nó lết hoặc là nó nó nó rê thì nó sẽ bớt bớt lực hơn đấy cho nên là mình muốn bố trí, trí cầu như thế nào nữa thì có phải là quan trọng nhất phải là các bác phải nắm bắt được cái nét đánh của con chim thì nó mới ok được chứ còn các bác bố trí cầu có tốt hay là theo sở thích của mình nhưng nó không phù hợp với con chim thì cũng không chơi được các bác nhá cái này nó tùy vào con chim à, bác mới có Điện ơi nó tùy vào cơ địa con chim có con nhanh có con chậm thế nhưng mà cái này thì bác phải theo dõi con chim và à, bác inbox cho em thì em sẽ biết thực tế hơn chứ còn bác hỏi như thế này thì em rất là khó trả lời tại vì có nhiều con chim nó uống nhanh hoặc hết rồi cũng còn nó lâu hết cho nên là bác phải cho uống vào và bác à, à, theo dõi cùng với em và em bác có thể inbox cho em thì em sẽ em sẽ theo dõi cùng với bác thì nó dễ hơn chứ còn bác hỏi như vậy thì nó rất là khó cho em ạ Dì bà tá em cho anh hỏi con chim mình bị phình lông, trọng tài bắt bị xù lông anh tắm cho vài giọt tên rồi nhưng vẫn không hết em cho anh thêm kiến thức dạ anh thứ nhất là cái vấn đề mà con chim bị xù lông mà anh tắm mà nó hết thứ nhất là những con chim nó lông quá dài đấy thế nhưng mà với điều kiện con chim động tài bắt xù lông là con chim nó bắt khi nó yếu hay là nó bắt khi mạnh bác nhá nếu như em đảm bảo bác mà động tài bắt con chim xù lông mà đấu mạnh thì động tài làm bại em thật em không cần biết là ai cá nhân em là một người điều hành nhưng con chim của bác nếu xù lông nhưng đấu tốt mà nó bắt thì chứng tỏ trọng tài chuyên môn quá yếu kém còn với điều kiện con chim của bác xù lông mà đấu yếu thì nó bắt nó là chuyện đương nhiên phải không ạ cho nên là cái vấn đề mà tắm và tranh các bác phải tắm này thứ nhất là các bác tắm nhưng bác phải phơi nắng cho nó thêm chứ các bác đâu phải là cứ mình tranh không là nó rất là khó bác chia bà giá nhá nó rất là khó các bác phải phơi thêm cho nó thì nó nhanh úp lông hơn nó nhanh úp lông hơn chứ còn thời buổi bây giờ thì nó rất là khó nắng cho nên các bác phải thông cảm nhưng mà các bác đừng có vận dụng cái chanh này nhiều quá bác gia ba tá nhá không nên uh, uh, áp dụng nhiều em ngoài bắc em cũng mua một kiến binh lông dày em thấy lông dày thì đấu mùa lạnh không hiệu quả cảm nhận của anh có đúng như vậy không chính xác đấy nhật dương không kể mùa không kể mùa lạnh mà kể cả mùa nắng luôn những con lông dày rất là khó chơi rất là khó chơi mùa lạnh thì nó hay xù đấy, những con chim lông dày nó có đấu tốt mấy thì tốt nhưng mà nó có nhược điểm này mùa lạnh nó hay sổ mà mùa nắng thì hay xỉa đấy, có, có những con lông dài nó rất là yêu nhược điểm đấy lạnh thì xù mà nắng thì xỉa đấy, cho nên là những con lông dài nó rất là khó chơi nó rất là khó chơi mà nó có đấu hay đến mấy thì các bác phải nuôi nó nếu mà con chim mà thả hay ấy, thì các bác phải nuôi thật thật kỹ cơ đấy thật kỹ lửa tốt lực tốt nó đánh mới ok chứ còn các bác chỉ cần mà sục sạch phát là lạnh thì nó xù mà nắng thì nó xỉa thôi vâng nhá rất là chính xác đấy được chứ bác hai phán nhỏ nhưng có võ là chơi tốt mấy nhá đi thì em thì nhiều nhiều con to con xác cho con voi mà rớt sớm mà có nhiều con vào giải chim tí ti nhỏ tí vô đấu ầm ầm ầm ầm rất là bình thường cái quan trọng nhất là cái bộ khung của con chim còn to nhỏ không quan trọng cái lá gan nó to mới là quan trọng nhá và bác bác hải, hải phan nhá lá gan to là quan trọng chứ còn à, thể hình to hay nhỏ không quan trọng quan trọng là bộ khung của nó à, nó lực tốt là đánh hết Lê Hùng bác tư vấn chúc chị chim cách chim vuốt đuôi và những con chim vuốt đuôi thì bác thứ nhất là bác nên nuôi dòng dưỡng 60 và đừng có chùm lồng nó bác Lê Hùng nhé. bác càng chùm lồng nó, càng cắn và đừng anh em đừng lên đến nhổ đi càng nhổ nó càng cắn bác Lê Hùng cố gắng nhé. các bác à, đừng có chùm lồng nó đừng có chùm lồng nó nhiều và nuôi lồng 60 phân đấy đó rồi các bác à, chỉ chùm khi mà chim đi ngủ thôi chứ đừng có chùm nó càng ngày nó nó cắn nhá chim sợ lồng tắm sang mãi không chịu qua khi qua được rồi thì nó không chịu tắm bị gì bởi thầy nếu mà con chim dạ thì những anh má lỡ thì nó hay như thế à, bác bác lâm thành đức nhá còn nếu như con bội thì bác tập rồi nó tắm thôi không có gì cả bác phải nói rõ con chim đó là con chim thuần hay là con chim bội bác nhá rứa cây cầu để trên cây cầu là sai anh không phải là sai cái cây cầu ở đây á chẳng qua là một cái cái cái cái cái khẩu vị cũng là một cái điểm để mình tô thêm cái lồng và à, thông thường nhưng mà người ta đã đã đã đặt kê ấy người ta đã bỏ kê thì thông thường người ta sẽ hạ cái cái cái cái vanh lồng xuống một chút xíu để người ta kê cái lồng lên là vừa à bạn nhá chứ không phải là là là, là sai đâu tức là những thợ làm lồng người ta đã đặt kê thì người ta sẽ hạ cái vanh lồng xuống một chút xíu để